Nhắm mắt nhìn lại ta mới thấy thật không ngờ Trải qua một năm cuộc đời thật như thơ Liệu có ai sẽ quay đầu lại mà mong chờ nay Bi giữa phố đâu ta lắm mộng mơ Người đi một nơi gặp lại thật xa vời Ký ức đôi thơ rõ đó rồi chỉ còn lời còn đâu năm tháng ấy tất cả rồi sẽ qua chỉ còn lại nỗi nhớ và chúng ta sẽ xa vững vững đi lên với con đường phía trước ta vẫn nguyện ước dù thân mình có sức ca hát cho nỗi buồn đã phải qua đi dù mình ta vẫn lặng như một khúc của Paris đứng ở nơi đây cùng với bạn bè nhớ thầy cô công ơn dạy dỗ đứng ở nơi đây cùng với bạn bè nhớ thầy cô Công ơn dạy dỗ cảm ơn thời gian đã để lại cho ta bao nhiêu kỷ niệm Có thể ta đã quên nhưng phản ứng ở trong cái thí nghiệm Còn đâu những ngày xưa đang e làm bên tập để thí điểm Những đứa bạn cùng ba một lúc gây thật bí hiểm Nhìn về những năm tháng ấy thật là xa xa Khi ra trường thì chỉ có một mình ta qua bước đi lên về con đường phía trước ta phải nguyện ước dù thân mình có xước ca hát cho nỗi buồn nơi phải qua đi dù ta vẫn lặng như một thung của Paris đứng ngậm đây đây cùng với bạn bè nhớ thầy cô công ơn dạy dỗ đứng ở nơi đây cùng với bạn bè nhớ thầy cô công ơn dạy dỗ đi đến từ trường tên thì đấy là do linh tương lại ở phía sau ta thành công là do mình có nhiều thứ mới nhưng tin thứ thì đã tin dù đi nơi nào làm chúng mình vẫn rolling dù đi nơi nào làm chúng mình phải rolling rolling in the house rolling in the hood